Tiểu Ngọc, tắm xong phơi nắng cho khô đi con, liếm tới chừng nào mới xong? Ai nói người cá ti ương con đang lau khơ? Con đang vuốt vát cho mấy sợi lông chứ bộ. Sặc, cái đó con người gọi là nước miếng, dơ lắm đó con. Nước miếng con người khác con thỏ chứ bộ. Người cá ti ương muốn xài thử quát của thỏ không? Rồi, nhìn Lulu vừa ngủ vừa mở mắt nè Tiểu Ngọc. Con đang bận rồi, nói cho con nghe đi. Lulu ơi, con đang thả hồn chúng nào. Về đây sẽ lông cho khô nào. Người cá ti ương gọi con ở Đúng rồi, con đang ngủ hay thức vậy? Dạ, con mới vừa thông nhập thiền định. Vậy hả? Sao con biết? Thì con bắt trước người cá tây đó mà. Vậy con đến được đâu? Con đâu có đi đâu đâu. Nãy giờ con chỉ bay nhảy vòng vòng trong căn phòng này thôi. Mây mây cũng làm được đó người cá tây Các con làm được là do tâm hồn thuần khiết. Nhưng trong thế giới này còn hàng tỷ các thế giới khác. Nên dễ đi lạc, bỏ thân lắm. Các con chỉ cần nhớ luôn giữ cho tâm tính thuần thiện, thuần tịnh thì thần thức của mình mới có thể đi lại dễ dàng trong các thế giới. Dạ, dạ con đã hiểu rồi. Cảm ơn các ơn.